Ngọc Hà xin chào các tình yêu xinh đẹp của Ngọc Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui và rất là hạnh phúc mọi người nhé à, Thì <laughs> có chương trình rất là ưu đãi đó là mua một được hai thì ngày hôm nay Ngọc Hạ đã chốt rất là nhiều đơn hàng của các chị yêu xinh đẹp đó là mua một body tặng ngay một em quay Angel trị giá là 680.000 đồng à, cái à, chương trình quà tặng này đã kéo dài được gần một tuần nay và số lượng đã gần rất là hết nên là nhiều khách hàng vẫn cứ inbox cho Hà là chị ơi đã hết chương trình chưa à, chị ơi à, còn có khuyến mại nữa không hay là chị ơi cho em đặt hay là chị ơi cái gì đấy thì rất là nhiều chị em đã comment và đặt hàng thì ngày hôm nay Ngọc Hà thông báo cho các chị đó là vẫn còn tức là công ty sẽ bán ờ, hết 15.000 chai là sẽ hết chương trình khuyến mãi Và bây giờ cũng đã gần hết Tại vì chương trình này đã ra đến được một tuần và mua một tặng hai thì các chị rất là ưu đãi chưa có một ưu đãi nào em nói như ưu đãi của dòng skinat tức là tặng những cái gì thiết thực nhất tặng những cái gì cần cho làn da body và cho khuôn mặt của chúng ta nhất thì dòng skinat luôn tặng và luôn dành đến cho các chị yêu chứ không phải là tặng linh ta linh tinh à, tặng những cái sản phẩm không thiết thực cho các chị yêu các chị yêu nhá đấy thì em body này thì nếu như mà bình thường ấy Khách có giá là 1 triệu 550 ngàn đồng nhưng mà hiện tại các chị mua hàng trong cái thời gian này uh, thì mua với giá là 1 triệu 240 ngàn đồng. Ngoài ra các chị còn được tặng thêm một em White Angel dành cho da mặt nữa. À, cái này có giá là 680 ngàn đồng và các chị xài tẹt ga, xài mê, xài da đẹp, xài da cực kỳ ưng ý luôn các chị yêu nhá. À, ngày hôm nay thì có một khách hàng bảo với Ngọc Hà là chị ơi em công nhận một điều đó là đi spa một năm không bằng xài skinat một tháng chị ạ đấy những cái lời nói chân thành của khách hàng đây rất ngọc hà rất là cảm thấy rất là thích thú và rất là uh, tôn trọng của ý kiến của khách hàng khách hàng chê thì mình cũng nghe mà khách hàng khen thì mình cũng phải lấy vào đúng không ạ khách hàng khen thì mình cũng phải lấy vào khách hàng chê mình cũng phải lấy vào mình thì hiểu à tại sao à, sản phẩm này là như thế như thế như thế và được rất là nhiều khách hàng khen thì hiện tại bây giờ khách hàng lại khen nữa đó là khen về em body thì em body làm sao mà được nhiều khách hàng yêu thích và yêu chuộng đến như thế à, Em này thì nó được chiết xuất là 100% từ sữa tươi nhé các chị yêu nhé Sữa bò nguyên chất nhập khẩu từ New Zealand Chứ không phải là những cái loại sữa bò ngoài kia của chúng mình mà các chị biết là dòng sữa thì rất là an toàn và rất là lành tính cho da của chúng ta à, Nó có độ pH là 5.5 Khi các chị thoa lên da thì da lập tức uh, bật tông hai ba tông so với da thường đặc biệt là nó sẽ không trôi trong nước và nó có độ chống nắng rất là cao uh, các chị đi ra ngoài mà các chị cứ phụ hết người mình lại ấy uh, lỡ các chị mặc áo đi đầm đi tiệc đi hồi đúng không ạ chúng ta chỉ che một cái ô thôi thì chúng ta phụ hết cả cái áo khoác rồi là áo nắng làm cho chúng ta không nhất là bộ đồ của chúng ta chúng ta mặc ấy người ta sẽ không thấy phụ nữ thì thích khen nhau đẹp nhưng mà mình mình che hết quần áo lại thì người ta sẽ không thấy đúng không ạ đấy thì khi các chị có em body này nó có sẽ có một lớp chống nắng cực kỳ tốt làm cho làn da của các chị không bị bắt nắng và da luôn luôn căng bóng mịn màng và rất là hồng hào các chị yêu nhá những chị em nào mà da khô da sần sùi thì nó sẽ cấp nước cho các chị yêu rất là tốt dòng kem body chuyên về dưỡng chuyên về dưỡng các chị yêu nhá nên là khi các chị dưỡng đây em sẽ lấy một lượng ít xíu nha vào lòng bàn tay và em sẽ test cho các chị yêu thấy nha nó thẩm thấu như thế nào nhá chuyên về dưỡng và được công nghệ tiên tiến là liposome đó là thẩm thấu trực tiếp uh, vào uh, da luôn nên là nên là các chị yêu sẽ luôn được uh, bão về da và một cách tốt nhất Đặc biệt là các chị bảo là chị ơi em lười xài body lắm Thì càng lười những chị em nào mà càng lười nhá Những chị em nào càng lười thì càng nên sắm cho mình một em body Skinazet này Để chăm sóc cái body của mình các chị yêu nhá Tại vì sao? Tại vì là như này Các chị thoa lên thì nó sẽ thẩm thấu được tiếp đây các chị yêu nó sẽ thẩm thấu trực tiếp đó em thoa và các chị đã thấy không chưa ạ một tay bên này thì rất là trắng bằng da mặt em luôn còn tay này ấy, thì nó rất đen hơn rất là nhiều các chị thấy rõ đúng không ạ đấy nó thẩm thấu trực tiếp vào da và nó làm đi nuôi cơ thể chúng ta mỗi ngày các chị không cần phải nhác hay là phải gì hết chỉ cần đi đâu các chị nhọ cho em ba bốn giọt là có một cái làn da cực kỳ tuyệt vời căng bóng mịn màng trắng và rất là trẻ trung các chị yêu nha